Biết sự khác nhau giữa Jerome và Jeremini không? Nếu như nói Jerome là một kẻ điên cuồng ngáo đá, ngông cuồng chẳng sợ gì hết, thì Jeremini, anh trai hắn lại là một kẻ hủy diệt của Gatham. Nổi danh nhờ sự lạnh lùng và tàn bạo của mình, Jeremini đã khiến cho cả Gatham phải rung chuyển. Không lâu trước đó, Jerome, bóng ma của Gatham đã tử nạn. Jeremini trở về nhà vô tình mở được một cái hộp và bị một thứ khí độc phụt vào mặt. Ai ngờ rằng đây lại chính là cái bẫy mà Jerome dành tặng cho anh trai mình. Đến lúc ra ngoài chơi rồi, hủy diệt mọi thứ nào anh trai. Anh và em cùng hét lên, dập hết. Jerome chết chưa được bao lâu, thì phần mộ của hắn trở thành một địa điểm. Cho những kẻ đi theo hắn đến để tưởng nhớ hắn như một vị anh hùng. Nhưng lúc này một nữ hề đi vào đám người đó, phát một đoạn ghi âm trước mặt tất cả mọi người. Buồn cái gì chứ cái lô óc cờ hó này. Các ngươi nghĩ rằng ta thực sự dễ dàng đi đời như thế sao? Đào ta lên, đào ta lên đi. Nghe thấy tiếng ra lệnh, những kẻ tôn sùng đến đào sới đất như điên, trong khi đó, Jerome lại một lần nữa xuất hiện trên truyền hình và yêu cầu Golden làm một lễ tưởng nhớ hắn ở sở cảnh sát. Khi hắn vừa nói xong thì cánh cửa của đồn cảnh sát được mở ra. Rất nhiều những kẻ điên xông vào trong đồn cảnh sát, tiến hành phá hoại ở bên trong. Tên cầm đầu đám điên đó đuổi theo Golden Vì để bày tỏ thành kính với Jerome, nhất định chúng phải bắt Golden trả giá. Nhưng không ngờ rằng lại đang trúng bẫy của anh. Sau khi bị Golden tra hỏi, đám thần kinh này đã nói ra mọi thứ anh cần biết. Thực tế, mục tiêu của chúng không phải là Golden mà đó là Bruce và Jeremy đang ở mê cung dưới lòng đất. Trong khi đó, Jeremy đang cho Bruce thấy thành quả nghiên cứu của bản thân. Chỉ một cục này thôi mà có thể cung cấp nguồn điện cho cả tòa nhà. Cho dù là một thiên tài như thế, cậu ta cũng có phiền não của riêng mình. Từ sau khi cậu em Jerome qua đời, cậu ta luôn nghe thấy tiếng của em trai. Trước đây không lâu còn nhận được đồ của trại giam Arkham gửi tới. Trong đó, quyển sổ này chính là di vật của Jerome. Trên đó có ghi lại tất cả những suy nghĩ của Jerome. Jeremy nghĩ rằng em trai của mình nhất định vẫn còn sống, nên có cả giác mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nanh vuốt của nó. Bruce vì để khiến mọi âu lo trong đầu của anh bạn Jeremini tan biến, cậu đưa Jeremini đến nghĩa trang. Đến khi hai người đi tới thì chỉ thấy trước mặt là một cái hố to đùng. Điều này càng khiến cho Jeremini thêm suy nghĩ và lo sợ. Nhưng lúc này, cậu ta lại cầm súng chĩa về phía Bruce, rồi còn nói rằng chắc chắn Bruce là do em trai cậu ta giả dạng thành. Jeremini rút dao ra, bảo Bruce cắt da của mình để chứng minh thân phận thực sự, vì để tự vệ, Bruce đành phải cố gắng chống lại. Jeremini nhanh chóng bị thất thế, Đột nhiên một đám điên đến lôi hai người ra, rồi vây quanh Jeremini hét lên. Jeremini vạn tuế! Jeremini vạn tuế! Jeremini vạn tuế! Nhưng sau đó, sắc mặt của Jeremini lại thay đổi. Hắn ta gỡ kính xuống, cầm khăn giấy lau vết máu trên mặt mình đi, để lộ ra một làn da màu trắng. Cuối cùng, Jeremini không cần phải che giấu thân phận của mình nữa, hắn ta phơi bày bản chất thực sự ra trước mặt tất cả mọi người, vừa mới xuất hiện trong bộ dạng của một chú hề, Jeremini lại nhanh chóng đến đồn cảnh sát trong một tâm thái hết sức cao ngạo, đội nhóm phía sau thể hiện được uy quyền của hắn. Khi anh quay đầu nhìn lên trên bầu trời, dường như cả ga thơm đều đang là của hắn. Cảnh tượng này khiến một cảnh sát gạo cội như ông này cũng tỏ ra run sợ. Trước sự uy hiếp của cảnh sát, Jeremini không hề hoảng hốt, hắn rút điều khiển kích nổ của một quả bom nói với cảnh sát, tôi sẽ cho các người 6 tiếng để sơ tán, nếu không thì sẽ như tòa nhà phía sau tôi. Sau đó, hắn ta ngông nghênh rời khỏi đồn cảnh sát, trong khi đó, Gordon không biết chuyện gì và đang đi vào mê cung. Anh phát hiện Jeremy đã không còn ở đây nữa. Lúc này, đoạn video lại xuất hiện ở trên TV. Xin chào, Gordon. Gordon không dám tin vào mắt mình và định vạch mặt trò khỉ của hắn ngay tại đây. Nhưng lúc này đã có một khẩu súng chĩa vào đầu anh. Người cầm súng chính là nữ hề đeo mặt nạ. Nghe này, tôi biết là anh nhìn thấy được cái trò chơi này của tôi. Nhưng tôi sắp đạt được mục đích của mình rồi. Gordon cầm vũ khí lên để phản công, không ngờ rằng anh lại rất vất vả khi phải đánh nhau với một nữ hề. Đúng vào lúc căng thẳng, Golden ra một đòn quyết định kết thúc cuộc ẩu đả, khiến cho nữ hề ngã xuống. Khi anh tới để gỡ mặt nạ ra thì phát hiện, người này chính là người đại diện của Jeremy. Lúc này, đoạn video cũng đã tới hồi kết, Jerome ở trước mặt đang dần xé lớp ngụy trang ở bên ngoài của mình xuống. Và hắn ta lại chính là gã hề Jeremy. Anh nghe thấy âm thanh này thì thực sự là không ổn đâu nhé. Quả bom bên cạnh có thể nổ bất kỳ lúc nào, nhưng Golden không hề mất bình tĩnh. Anh nhanh chóng đem được cái bản vẽ của Jeremini đi luồn ra phía cửa sau. Tạm biệt. Chỉ một quả bom mà có thể gây ra một sức công phá như vậy, trong khi Jeremini đang có một cả kho bom như thế. Lúc này, chim cánh cụt, hoàng đế thế giới ngầm của ga thơm không ngồi yên được nữa. Nếu như cứ để Jeremini tự do oanh tạc, thì ga thơm nhất định sẽ bị hủy diệt. Cánh cụt lập tức đi tới gặp nhiều thế lực để ngăn chặn điều này. Chuyển cảnh, chim cánh cụt lại đang dùng một quả bom hạt nhân trong tay để uy hiếp Jeremini, yêu cầu nội trong một tiếng phải giao ra 50 triệu đô. Nhưng Jeremini lại nói, tao đến đây để làm người xấu, mà mày lại định làm người tốt, thế thì mày trúng quả rồi. Nói xong, hắn cầm cái hỏa tiễn lên bắn thẳng vào chỗ đám của chim cánh cụt. Nhân lúc hai bên giao chiến, Jeremini lặng lẽ chuồn đi, bởi vì hắn còn phải chạy tới một cuộc làm loạn tiếp theo.